Chào các bạn, mình tên là Phương Thanh. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về các sản phẩm của bên Hera. Đây là trà giảm cân thảo mộc Plus, hỗ trợ giảm cân đối với những người thừa cân béo phì, phụ nữ sau sinh 6 tháng và trẻ em trên 16 tuổi. Còn đây là nano bưởi đỏ, có tác dụng là làm đẹp da, thanh lọc cơ thể, giảm hấp thu chất béo, Ờ, sau khi giảm cân xong thì chúng ta nên sử dụng sản phẩm này để giữ dáng. Còn đây là trà gạo lứt hạt chia. Ngoài công dụng giảm cân thì những người lớn tuổi có thể sử dụng trà gạo lứt hạt chia để đun nước uống hàng ngày ờ, sẽ làm giảm các chỉ số xấu của các bệnh như tiểu đường, máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ. Đây là ngũ cốc dinh dưỡng sản phẩm cung cấp ờ, dưỡng chất thiết yếu cho người gầy, người ốm giờ mới ốm dậy, trẻ con còi cọc suy dinh dưỡng, ờ, phụ nữ ờ, sau sinh có thể dùng. Đây là sản phẩm Siro Baby Mom Mom với các trẻ em mà ốm dậy này, còi cọc suy dinh dưỡng, biếng ăn, ngủ kém, tiêu hóa kém thì có thể sử dụng sản phẩm này. Đối với những người ốm dậy Ờ, bố muốn bồi bổ sức khỏe thì cũng có thể sử dụng sản phẩm baby ờ, măm măm này Cuối cùng là bộ dầu gội chiết xuất từ men bia tươi và các thảo dược. Đây là bộ dầu gội trị rụng tóc và kích thích mọc tóc. Phụ nữ chúng ta sau khi sinh ờ, sẽ rụng tóc rất là nhiều cũng như là khi sử dụng hóa chất thì sẽ làm tóc khô và trẻ ngọn. Thì đây là một trong những cứu cánh cho bộ tóc của chúng ta. Sản phẩm thì bao gồm dầu gội này, dầu xả và tinh dầu kích thích mọc tóc. Trên đây là tất cả các sản phẩm của Hera. À, còn về công dụng của các sản phẩm cũng như cách sử dụng như thế nào thì mình sẽ làm một video tiếp theo để hướng dẫn các bạn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.